Công ty nghe nhìn thông minh Xin chào tất cả các bạn Tiếp tục video ngày hôm nay tôi muốn giới thiệu đến cho các bạn Đó chính là hai cái dòng à, thiết bị định vị đang được bán chạy nhất tại công ty của chúng tôi Và còn so sánh ngày hôm nay là tôi muốn so sánh giữa cái thiết bị định vị L19 và cái thiết bị định vị L16S xem là cái chức năng và cái à, cách sử dụng của cái loại nào nó sẽ ưu việt hơn và vâng, đấy, tôi muốn khuyên các bạn lên sử dụng cái dòng nào bởi vì hai cái dòng này nó đều phụ thuộc vào hai cái ờ, ưu điểm riêng biệt khác nhau đấy, nó sẽ có hai những cái chức năng đấy, thiên về cái dòng nào hơn và dòng nào hơn khi mà các bạn sử dụng những cái dòng à, định vị của tại cửa hàng chúng tôi ngoài ra thì nó cũng hỗ trợ các bạn có thể nghe được âm thanh nữa đấy, với ờ, cái sản phẩm của ngày hôm nay đầu tiên tôi sẽ mở ra đó chính là cái thiết bị định vị L16S đây chính là cái thiết bị định vị uh, ra mắt năm 2018 Đấy, cuối năm 2018 đầu 2 năm 2022 năm 2019 rất nhiều uh, bạn đang săn đón với sản phẩm này và sử dụng nó với độ uh, hiệu quả rất là cao đây đó chính là cái chiếc định vị L16S đây các bạn nhé đây này. Đấy, rất là nhỏ và ở phía đằng sau của nó sẽ có làm châm này nhỏ gọn để dính vào xe cộ và các bạn có thể sử dụng nghe âm thanh thoải mái thiết bị định vị thì chúng ta sẽ giám sát trực tiếp trên à, chiếc điện thoại của chúng ta hôm nay à, tôi muốn so sánh với các bạn đó chính là cái định vị L19 này cái định vị L19 thì khi các bạn sử dụng nó sẽ mang lại à, cho các bạn rất là nhiều những cái công dụng chức năng đấy, tuyệt vời khi mà các bạn sử dụng nó ngoài ra thì cái định vị L19 này nó sẽ có khả năng chống nước đấy, ngay thì nữa tôi sẽ test thử trực tiếp cho các bạn xem đây chính là cái định vị L19 này định vị này thì à, dính nam châm cực kỳ chắc đây nó sẽ có một cái à, tấm ấy một cái tấm dán này đây một cái tấm dán này để bạn đây là cục nam châm à, vô cực này nam châm dính cực kỳ là chắc đấy, đi mưa đi gió thoải mái các bạn nhé chính là cục L19 và tôi sẽ giới thiệu qua L19 thì các bạn nhìn hình dung nó sẽ nhỏ gọn hơn con L16s hình thì nó sẽ là hình vuông Đấy, và cái độ à, dày của nó rất là đây, rất là mỏng nha tầm 2 à, 2 đến 3 cm thôi đây, 2 cm đây các bạn nhá đấy, chính là chiếc định vị L19 ở đây là chính là cái mã để chúng ta có thể đăng nhập vào này đấy, mỗi một cái máy nó sẽ in trực tiếp cái mã lên à, trên cái thân thiết bị không như thời thời trước là nó sẽ dán vào cái phần bìa phía bên hông của thiết bị thì rất là dễ mà khi chúng ta đi mưa gió nó bị bong hoặc là bị mờ đi thiết bị mà chúng ta quên mất chưa lưu cái mã số vào thì bây giờ cải tiến này người ta sẽ in trực tiếp trên đây cho các bạn này và cũng như vậy thôi cách sử dụng cũng rất là đơn giản Đấy, kết nối trên điện thoại và nghe lắm nghe lén nghe âm thanh đây đây khe sim này sim thì chỉ cần sim có 3G và có tiền bên trong là chúng ta nghe lén và định vị thoải mái ở đâu định vị được độ sai lệch chênh lệch chỉ từ 2 đến 3 mét với định vị L19 này còn riêng về định vị L16 sẽ bị khoảng cách sai là tầm 5 mét ở đây ờ, chính là công tắc bật tắt này và đây là chân cặp sạc Đấy, thì ờ, để cho các bạn có thể thấy được là cái định vị L19 này nó chắc chắn nó sẽ hơn Đấy, cái con định vị l 16 s thì bây giờ tôi sẽ thử cho các bạn đó chính là cái chức năng chống nước của nó đây ờ, tôi đã chuẩn bị một cốc nước này và tôi sẽ thả trực tiếp cái cục định vị này vào ờ, xem là khi tôi lắp sim vào rồi và tôi bật thiết bị lên rồi mà tôi thả vào trong cốc nước cái định vị của chúng ta có thể hoạt động được hay không thả vào cho các bạn thấy đây đó các bạn nhé thả vào có thể thả thoải mái trong vòng vài phút cũng được hay vài tiếng cũng được bởi vì khả năng chống nước của nó nào hoàn toàn là 100%. và tiếp tục là khi mà tôi đã thả ở trong nước ra rồi bây giờ thì à, tôi sẽ lấy ra đấy, để không bị à, rớt nước ra ngoài tôi sẽ lau qua nhé lau qua thì à, định vị đi đấy chỉ lau sơ qua bên ngoài cho nó không bị rớt nước ra bên ngoài thôi đấy gọi nhá đấy, à, khi đã ngâm vào trong à, chậu nước đấy, và bây giờ thì tôi sẽ test cho các bạn là à, tôi sẽ gọi điện trực tiếp vào cái định vị L19 này cho các bạn có thể xem nhá xem là nó còn hoạt động được hay không là chúng ta nghe âm thanh là chúng ta sẽ biết ngay định vị L19 này tôi gọi trực tiếp vào luôn cho bạn nghe thấy âm thanh alo alo alo alo vẫn nghe âm thanh bình thường nhé các bạn nhé Đấy, khi để gần nhau thì nó sẽ bị uh, bị uh, âm thanh nó sẽ bị nhiễu Đấy. và bây giờ tiếp tục là tôi sẽ test cái chức năng định vị định vị thì chúng ta sẽ có một cái mã đằng sau thì chúng ta chỉ vạch vào cái ứng dụng của nó ứng dụng sử dụng của cái dòng L19 đó chính là Finmi còn sử dụng của L16S đó chính là 365 GPS chúng ta sẽ vào Finmi này đây, đây là cái mã này mật khẩu khi các bạn mua hàng tôi sẽ cung cấp cho các bạn các bạn bấm vào đăng nhập khi chúng ta đấm bấm vào đăng nhập thì nó sẽ có nhiều chức năng đầu tiên là hiện cho chúng ta là biết là đang ở chế độ online và pin là 100% chúng ta sẽ vào bấm nip checking là xem là cái vị trí trực tiếp đang ở nơi nào đây các bạn nhé đây vị trí trực tiếp này và nó có thể bật được cái chế độ đó chính là chế độ vệ tinh lên để các bạn biết được rõ ràng là đang ở ờ, nhà nào này các bạn này đây hiện tại tôi đang ngõ Simco nhá đây và đi vào xe sâu bên trong tí này đây hiện cho các bạn rõ ràng các bạn nhìn thấy chưa đấy, số nhà đấy hiện rõ ràng đang ở nhà nào khu vực nào này đấy, cũng như là chúng ta có thể tìm đến được cái vị trí của thiết bị định vị khi mà chúng ta đấy, bật chỉ cần duy nhất là cái sim của chúng ta lắp vào trong cái định vị L19 mạng của nó khỏe thì nó định vị rất là tốt đấy, 28 đường Phạm Hùng nó dễ vào là ngõ sim cô khi mà chúng ta muốn ờ, ở, ở xa với thiết bị định vị và chúng ta muốn tìm kiếm cái định vị đang ở nơi nào nó sẽ chỉ dẫn đường cho chúng ta bằng cách chúng ta sẽ bấm vào cái nút đỏ này Đấy, và tôi đang ở cùng một vị trí Đấy, cùng một vị trí đây các bạn nhá đang cùng ngõ Simcoe này Đấy, ở ngoài đường vành đai ba này đây các bạn nhá đó chỉ việc đến trực tiếp vị trí là được rất là đơn giản đây cái vị trí tôi đang ở đây các bạn nhé và đấy, còn rất là nhiều chức năng trên uh, trực tiếp trước định vị L19 này đây các bạn này vị trí là nó được đè nhau cái chấm xanh màu à, xanh lá ở ngoài chính là cái định vị còn cái chấm xanh màu xanh dương ở trong bên trong chính là cái điện thoại của chúng ta đang à, điều khiển trực tiếp cái chiếc định vị L19 ngoài ra là chức năng xem lại lịch sử đi lại trong ngày này trong tuần và trong thời gian nhất định các bạn muốn tôi sẽ lại tìm trong ngày hôm nay xem là cái định vị chúng tôi đã đi đâu Đấy, chỉ duy nhất là đây là cái định vị mới hoàn toàn nhá nên nó đã ở yên vị trí đó chính là cái ngõ Simco này ngõ Simco đây chính là địa chỉ nhà của chúng tôi số nhà 28 ngõ Simco các bạn nhé quay trở lại này Đấy, và tiếp tục là chúng ta sẽ vào chức năng tiếp theo là chức năng Geo Fancy chức năng này nó sẽ đánh dấu cho chúng ta một vị trí nhất định ở khoảng thì con à, trong cái vòng định vị khi mà vòng định vị đi khỏi cái vòng tròn xanh này của chúng ta nó sẽ hiện à, là đã ra khỏi vị trí và báo về điện thoại để chúng ta có thể theo dõi kịp thời là chiếc xe của chúng ta đã di chuyển đi đâu các bạn nhé đó, rất là đơn giản về cách sử dụng và tôi lưu ý muốn khuyên cho các bạn rằng là khi mà các bạn sử dụng cái chiếc định vị L19 siêu nhỏ gọn này thì các bạn chỉ lên là sử dụng nó để các bạn định vị là chủ yếu còn khi chúng ta muốn nghe âm thanh là 100% là chúng ta sẽ phải gọi trực tiếp vào cái sim của thiết bị mới nghe được âm thanh còn riêng mà các bạn muốn vừa định vị mà lại vừa muốn ghi âm nghe lén nữa thì các bạn sẽ sử dụng cái L16S cho tôi bởi vì con này nó sẽ thiên về cái chức năng là nghe lén hơn nghe lén của nó sẽ có rất là nhiều chức năng ví dụ như là các bạn muốn có âm thanh nó sẽ tự động gọi lại cho chúng ta để chúng ta có thể theo dõi được cuộc trò chuyện của đối phương người đã đang nói chuyện hoặc là đấy, khi mà nói chuyện thì nó sẽ tự động thu âm lưu trực tiếp vào trong thẻ nhớ đây có đầy đủ tất cả thẻ nhớ cũng như là sim được gắn bên trong và ba đèn báo tín hiệu là đấy, đèn định vị này đèn sóng và đèn pin đấy, các bạn nhá lưu ý rằng chính là khi mà chúng ta muốn định vị sử dụng định vị thì chúng ta sẽ chọn con à, L19 còn khi mà chúng ta muốn sử dụng để nghe nén chủ yếu và định vị nó sẽ ít hơn thì chúng ta nên sử dụng con L16S đấy là hai cái sản phẩm thiết bị mà đang được ấy, rất là nhiều người ưa chuộng sử dụng trực tiếp ấy, mua rất là nhiều ở trong cái năm 2019 cũng như là 2020 đây là hai cái sản phẩm mới nhất mà muốn tôi muốn giới thiệu đến cho các bạn để các bạn biết đến sản phẩm và các bạn sử dụng vào những cái mục đích những nhu cầu mà các bạn cần dùng và video này tôi xin tạm dừng tại đây cảm ơn tất cả các bạn đã xem video của tôi